thế hệ đầu thì nó là nhập khẩu ba cục gì đấy đến thế hệ này thì lắp ráp tại Việt Nam ờ, một trong những con gà đẻ trứng vàng của Thaco thời điểm đó Mazda CX-5 cạnh tranh trực tiếp với cả CRV tại thời điểm đó một chiếc xe bán rất chạy và làm nên tên tuổi của Mazda và tăng cái doanh số cũng như nhận thức thương hiệu của Mazda tại thị trường Việt Nam đây là gà đẻ trứng vàng của Thaco Mazda CX-5 ờ, đời 2015 thì mình vừa chạy thử một đoạn cũng khá là ok về tay lái trước đấy mình có thể chạy 2019 ờ, rồi thế hệ 6.5 bây giờ 2019 phong 2020 Ờ, mình chạy thử cái xe đấy có thể không được nhiều lắm và mình không cảm nhận được nhiều chiếc xe đấy nhưng mà sau khi vần lái chiếc này xong thì mình cảm thấy khá là thích khá là thích đấy là lý do tại sao mà chiếc xe này có thể bán được nhiều đấy tại thời điểm đấy chiếc xe này cũng có thể nói là một chiếc xe rất hot rất ok về nhiều mặt về công nghệ về uh, thời trang về thế này thế kia thiết kế đẹp thời điểm đó và bán được nhiều xe và mình thấy là nó rất logic rất logic về chiếc xe này tại thời điểm đấy bây giờ thì sao đây là một chiếc xe đã qua khoảng độ năm sáu năm sử dụng rồi mình thấy là sau khi vần lái xong thì mình thấy khá cứng cáp khá cứng cáp tất nhiên là một số thứ nó còn không được được zin không được mới như ngày xưa nhưng mà về cơ bản thì là ok ok để tiếp tục sử dụng à, để mình nói sơ được về chiếc xe này nhá um, Mazda CX-5 à, sản xuất 2015 ôn VKD ôn VKD dẫn động ờ, bốn bánh toàn thời gian thời điểm mới ra thì nó giá khoảng độ gần 1 tỷ mốt gần 1 tỷ mốt lăn bánh vào cũng vào tầm 1 tỷ mốt bây giờ giá khoảng bao nhiêu bây giờ giá khoảng độ 585 triệu cho anh em quan tâm chiếc xe khoảng đi được khoảng à, năm sáu năm rồi và full bản đây là bản 2.0 full VKD với đầy đủ mọi thứ cửa sổ trời loa Bose các hệ thống hỗ trợ lái loa Bose thì chúng ta sẽ mất khoảng độ một nghìn rưỡi đô thời điểm đấy cho hệ thống loa Bose của chiếc xe này thế thì uh, bây giờ thì thôi thì à, chiếc xe hệ thống loa thì nó cũng giảm theo chiếc xe thôi và mọi thứ nó cũng giảm theo chiếc xe anh em có một chiếc xe full đồ uh, full công nghệ của thời điểm 2015 để sử dụng và dẫn động bốn bánh toàn thời gian thiết kế codo đúng không thiết kế uh, chuyển động rất là ấy rồi công nghệ skytip của động cơ 2.0 những cái đấy nói sau cơ bản chạy hay chạy được chạy được có cảm giác đấy động cơ 2.0 khá thoát máy so với cả một số ờ, máy có turbo như máy 1.5 của CRV đấy là lý do tại sao mà chiếc xe này là đối thủ rất đáng gờm của CRV thời điểm đó và CRV rất sợ nó rất sợ nhìn qua một tí cái sơn sơn của xe này anh em màu đen um, thân xe nói chung là còn tương đối đều để ngoại thất của xe tương đối đều, bộ mâm thì nói chung là đây là nhìn này, khá là mới. Em nhìn qua bộ mâm. Có có những cái xước răm, những cái xước răm nhưng mình thấy là bộ mâm này là là tốt. Sau 6 năm sử dụng là tốt. Vì phương châm của bên mình khi đưa về kinh doanh là mình thường nhập những cái xe tốt về để để anh em mình ờ, tiếp tục sử dụng và bán lại cho người có nhu cầu. Bệ bước chân này hình như lắp thêm thôi. Một cái thân xe nói chung là khá đều, bản 5 chỗ. Rồi, đó, ờ, chúng ta có lốp dự phòng ở đây còn nguyên cả lốp dự phòng của bộ kích lốp mời anh em xem đó đó ngon lành cả chiếc xe chạy được năm 6 năm rồi như này là rất ok và rất ổn để anh em tiếp tục sử dụng khoang lái của xe 5 thì nó cũng không phải là khoang lái quá rộng đâu nó vừa phải đây là bản 5 chỗ chúng ta sẽ có hai ống xả thể thao biển thành phố biển thành phố rất thuận lợi cho anh em sang tên đổi biển chi phí rất hợp lý ok chúng ta vào à, xem cái khoang lái của của của, của nó nhá khoang à, nội thất bên trong với cái uh, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,9 lít đường kết hợp Máy 2.0 như thế cũng là vừa phải Khá vừa phải Chủ xe thì đã lên cho mình một cái uh, cái là cái cái thảm thảm không biết là mấy d tùy uh, <laughs> tùy anh em nhưng mà mình cũng sẵn dùng đây Lobos nếu như mình nói ban đầu hệ thống lobo này là nó khoảng độ tầm khoảng độ nghìn nghìn ba nghìn ba đến nghìn rưỡi đô cho hệ thống lobo mới lobo này trên những xe sang họ vẫn sử dụng nha ví dụ như là xe Đức Ờ, xe Đức có hình như có Porsche vẫn dùng xe Lobos tương đối ổn ở thời điểm đó mà trong một cái mức giá tầm trên 1 tỷ nó trang bị cho xe này khá nhiều khá nhiều vấn đề đó anh em xem ghế trịch điện nhá rất nhạy rất nhạy nói chung là cái xe này phản hồi tương đối ổn cũng còn ok để để để dùng đấy nhiều nút bấm phản hồi tương đối ổn um, tay lái của chiếc này mình cảm thấy hay mình cảm thấy hay có khi là mình còn có cái gì đó mình đánh giá còn khá là thú vị hơn so với cả 2019 thời điểm bây giờ có thể mình chạy 2019 quá ít nên mình không đánh giá hết các vấn đề của 2019 nhưng mà chiếc lái lái chiếc này là ổn ờ, nội thất bên trong thì nói sơ qua với anh em là nó đang trong tình trạng là mức độ gọi là khá khá thôi khá nó chưa phải là hoàn toàn là tốt vì nó cũng đã là năm sáu tuổi rồi năm sáu tuổi từ khi uh, ra đời và cái uh, cái gọi là cái uh, phanh phanh điện à, phanh không phanh phanh cơ này và cái cần số thì là cái thế hệ ngày trước thì nó chưa phải dạng đúng xoay như bây giờ nó cũng đã là kiểu cái thế hệ ngày xưa dạng tích giác cần số tích giác đó và chúng ta có một cái màn hình uh, cảm cảm ứng kết hợp với cả uh, các cái nút bấm cơ nói chung là cơ bản và vừa phải vừa phải rồi mình nhìn qua vẫn là những cái da khâu chỉ đỏ nhá anh em nhìn này da khâu chỉ đỏ của Mazda thời điểm bây giờ nó cũng khá thể thao khá thể thao đây là lý do tại sao vào thời điểm đấy mà Mazda CX-5 nó bán được nhiều. Chúng ta sẽ có 5 người ngồi cho khoang lái thứ hai. Vừa phải thôi, không không quá rộng. Nó đủ. Nó đủ. Đối không gian của CX-5 và của Mazda thì chưa bao giờ là không gian rộng, nó vừa phải. Mình xem khoang lái một tí nào. Những cái phần à, nhựa rồi, rồi nhôm ở bên trong thì nó cũng đã xước, nó cũng xuống một một chút theo thời gian rồi. Nó cũng ở mức độ vừa phải. Nhưng không thể chém gió quá về một chiếc xe nó quá tầm 5 6 tuổi đó phải nói sơ qua là như vậy ở ờ, khoang thì mình ờ, đem về mình đã vệ sinh qua nhưng mình sẽ không làm cho nó bóng cho nó sạch quá sạch quá nó nó mang tính chất gọi là uh, tô son chất phân qua mình mình mình để cho nó mức độ vừa phải mình xịt qua mình làm sạch mức độ vừa phải thì anh em đến anh em tự kiểm tra lịch sử chiếc xe này chiếc xe này của một anh bên làm bên bên ngành học viện tài chính gì đó học viện kinh tế gì đó không không nhớ chính xác làm nhưng mà uh, đi tương đối tương đối là là ổn về gọi là Ờ, hệ thống bảo dưỡng gọi là bảo dưỡng bảo dưỡng cho máy tương đối ổn ờ, giữ gìn một chút chứ còn bảo dưỡng trong xe thì anh ấy làm cũng chưa tốt lắm bởi vì nếu như anh ấy làm tốt hơn thì có thể khoang nó còn khoang nội thất bên trong còn tốt hơn nữa nhưng mà cái cái khoang máy thì ok bởi vì khi mình đưa về mình kiểm tra lịch sử hãng rất là kỹ rồi anh em có thể đến kiểm tra xe xem xét những cái chi tiết bên trong của của của khoang máy đặc biệt là những phần về ốc chân máy ốc uh, ốc mặt máy các thứ những cái liên quan uh, liên quan rất là quan trọng cho một chiếc xe cũ trong chiếc xe đã qua sử dụng đó mình giới thiệu sơ qua như vậy thôi quay lại vấn đề chính hôm nay đó là chiếc xe này chạy được khoảng 8 vạn tự hào là một trong những đơn vị ờ, không có quay ô đô <laughs> và xe có mức mức giá trong vòng tầm 8 vạn 8 vạn à, và đảm bảo các bạn là số đô chuẩn đảm bảo số đô chuẩn giá trong tầm giá tầm 585 triệu xe biển Hà Nội sản xuất 20, uh, 2015